Lucy đi chơi rất muộn mới về, bố cô ngạc nhiên, con ăn mặc thế này mà ra đường sao? Lucy cài lại cúc áo, rồi nói mình đã 18 tuổi rồi, tại sao lại không thể chứ? Bố Lucy vô cùng tức giận, con có biết bên ngoài nguy hiểm thế nào hay không? Lời bố cô nói là đúng. Bố, xịt. Rất nhanh, trong nhà bắt đầu chấn động, người bố lập tức chạy ra cửa sổ xem tình hình. Mở hầm ra, có chuyện gì vậy bố? Mẹ Lucy đẩy chiếc bàn đến, mở nắp chiếc hầm ở dưới mặt đất, người bố đóng chặt cửa lại, cầm súng, bởi vì họ sắp phải đối mặt với ma cà rồng hút máu người. Dù con có nghe thấy gì, cũng đừng lên tiếng. Người mẹ đóng nắp lại, Lucy ở dưới hầm nghe thấy tiếng súng ầm ầm vang lên và tiếng kêu thảm thiết của bố mẹ bên trên bỗng yên lặng, nắp hầm bị mở ra, hàng nghìn năm về trước trận chiến giữa con người và ma cà rồng hút máu vẫn luôn diễn ra, những con ma cà rồng rất nhanh nhẹn và khỏe mạnh, nhưng con người có ánh mặt trời, có kỹ thuật tiên tiến, có vũ khí lợi hại, hai bên đều đã từng thắng thua, chẳng bên nào tiêu diệt được bên nào. Cuối cùng con người đã tìm ra một loại vũ khí tối thượng đó là linh mục săn ma cà rồng, họ là những chiến binh có sức mạnh phi thường, như vậy là người đã đánh bại hoàn toàn ma cà rồng hút máu, nhốt những con ma cà rồng cuối cùng vào một khu riêng biệt, nhưng những linh mục săn ma cà rồng của tổ chức đời chất giải tán mỗi người một nơi, vị linh mục săn ma cà rồng duy nhất còn lại ẩn mình vào tầng lớp dưới đá đáy xã hội, Chris từng là linh mục săn ma cả rồng số 1, bây giờ anh ta vẫn đang sống trong cái bóng của quá khứ, mỗi ngày đều xưng tội. Hôm đó, có một người người đàn ông bí ẩn đi theo Chris bị anh phát hiện. Ngươi là ai? Người đàn ông tự xưng là Hicks cảnh sát trưởng của thị trấn cả nhà Owen, em trai của Chris đều bị ma gà rồng tấn công. Owen bị thương nặng, cô con gái Lucy của Owen bị bắt cóc. Người duy nhất có thể cứu cô bé là vị linh mục trong truyền thuyết Chris tìm đến giáo chủ với mong muốn giáo chủ có thể khôi phục thân phận linh mục săn ma gà rồng của mình để anh có thể đi cứu cháu gái của mình. Nhưng giáo chủ không thừa nhận việc ma gà rồng tấn công con người lại xảy ra lần nữa. Nếu ngươi nhận bất cứ hành động nào rời khỏi thành phố thì sẽ bị coi là chống lại giáo hội, ngươi sẽ bị khai trừ khỏi giáo hội. Trong thành phố này, giáo hội là thế lực cầm quyền mà không ai có thể động vào. Một linh mục khác khuyên Chris không nên làm liều. Rất nhanh, một đám cảnh sát đến vây bắt Chris, nhưng Chris đã quyết anh dùng bản lĩnh của một người linh mục săn ma cà rồng, nhanh chóng hạ hết đám cảnh sát. Chris cầm theo con dao găm chuyên dùng để chém ma cà rồng, đội chiếc mũ áo lên, lái con mô tô yêu thích của mình rồi xuất phát lái xe một ngày một đêm. Hicks cũng gia nhập, hai người đi đến thị trấn tìm được Owen nhưng Owen đã sắp chết trong thành phố. Giáo hội biết Chris đã tự mình hành động, giáo chủ phái bốn vị linh mục săn ma cà rồng đến để đi bắt Chris dù sống hay chết cũng phải đưa cậu ta về đây. Chris và Hicks lái xe đến khu cách ly. Bên trong toàn là những chiếc lưới gai sắt nhưng lại không hề thấy bất cứ tên bảo vệ nào. Một người biến dị đang nấu bữa tối, nhìn thấy linh mục săn ma cà rồng, người biến dị trở nên cảnh giác nhìn hắn ta có vẻ không phối hợp cho lắm. Hai người đành tự mình vào trong. Vào ban ngày, ma cà rồng thường trốn dưới lòng đất được khóa bởi một cánh cửa sắt khổng lồ ở đây. Hai người nhìn thấy rất nhiều xác chết của những người bảo vệ. Họ nhanh chóng phát hiện ra một người biến dị đang sợ sệt. Khi Chris định tra hỏi hắn ta thì một đám người biến dị đi đến. Hicks quăng boomerang tấn công sau đó chạy lên trên mặt đất đám người biến dị cũng lên theo, Hicks né đòn không cẩn thận nên ngã lăn xuống đất. May mà Chris xuất hiện kịp thời, tiết kiệm đạn đi. Sau đó Chris cầm dao xử lý từng tên một cuối cùng đã giải quyết xong cả đám người biến bị chỉ còn tên lúc đầu Chris giữ lại để lấy thông tin. Mau khai ra bọn chúng đưa cô gái đó đi đâu rồi Nhưng người biến dị mặt lạnh cười cợt rồi nhắc nhở Chris và Hicks trời sắp tối rồi Người đàn ông này cẩn thận từng chút một vót những đầu đạn thành hình chữ thập vì họ muốn chiến đấu với ma cà rồng Màn đêm nhanh chóng buông xuống Một vài bộ móng vuốt sắc nhọn thò ra từ lòng đất Ma cà rồng đã xuất hiện năm sáu con ma cà rồng bao vây hai người Nhưng Chris rất bình tĩnh cầm sách kinh thánh lên và đọc Người biến dị đứng cạnh cười nhạo Chris sách kinh thánh cũng vô dụng thôi Nhưng ngay giây sau những cây thánh giá bay lên từ quyển sách rồi sau đó biến thành những phi tiêu sắc nhọn Chris khua tay khua chân, phi tiêu không ngừng bay về phía lũ ma cà rồng. Một con ma cà rồng vồ đến bị Chris quật ngã. Hicks lần đầu tiên đối đầu với ma cà rồng nên không thể đánh lại chúng. Bị một con ma cà rồng đè xuống dưới đất, Chris đến giúp đỡ Hicks giải quyết con ma cà rồng. Tập trung vào. Sau đó, Chris nhặt con dao bay lên đâm con ma cà rồng một phát. Đây mới chính là bản lĩnh của linh mục săn ma cà rồng trong truyền thuyết. Cuối cùng một con ma cà rồng sợ hãi bỏ chạy, người biến dị bị Chris tóm được. Lần này cuối cùng hắn ta cũng chịu nói ra nơi Lucy bị nhốt. Lũ ma cà rồng đã đưa Lucy đến phía tây. Đột nhiên một con ma cà rồng lao đến dẫm trên chết người biến dị Chris cùng ma cà rồng vật nhau ngã xuống đất nhưng vẫn là Chris giành chiến thắng. Chris nói với Hicks khu cách ly này có tới 50 con ma cà rồng nhưng bây giờ chỉ còn lại 6 con yếu nhất vì vậy tìm được những con ma cà rồng kia thì sẽ tìm được Lucy. Dựa vào lời tên người biến dị nói lúc nãy, phía tây có lẽ từng là hang ổ lớn nhất của lũ ma cà rồng. Mặt trời nhô lên, hai người nhanh chóng đi đến vùng đất chết, một sào huyệt khổng lồ với hang động dày đặc khi đi vào trong, trong này có một cái hầm lớn. Chris tự mình nhảy vào trong, đột nhiên một bóng đen xuất hiện, hóa ra đó là Pristes, người được giáo chủ sai đi bắt Chris nhưng Pristes chỉ muốn đến để nhắc nhở Chris chú ý an toàn. Đột nhiên bên ngoài có tiếng súng Chris và Priestess biết rằng kẻ địch đã xuất hiện một con ma cà rồng khổng lồ ra đón tiếp hai người. phi tiêu của Chris cũng vô tác dụng với con quái vật này. Chris bị nó ném bay xa 8 mét. Chris Tess kịp thời đốt đuốc thu hút con quái vật khi đang chạy trốn. Chris Tess cũng bị ngã lăn ra đất. Sau đó Chris và Chris Tess nhìn nhau. Chris chắp tay trước ngực sau đó xông lên phía trước. Chris Tess nhặt hai hòn đá lên rồi ném ra ngoài. Chris thuận thế đạp lên hai hòn đá rồi bay lên, rút dao ra vạch một đường vào bụng con quái vật tuyệt vời. Con quái vật kêu gào thảm thiết. Đột nhiên con quái vật rú lên nhưng bị Hicks bắn chết. Ba người phát hiện nơi này không giống xảo huyệt của ma cà rồng trước kia. Đường đi và cửa ra đã được thay đổi rất nhiều. Xem ra bọn chúng đang đào tạo một đội quân hùng mạnh mạnh. Có vẻ bọn chúng đào núi là để cho quân đội đi qua. Cửa động hướng về phía thị trấn, nhưng ba linh mục săn ma cả rồng khác đi cùng Christes đang ở trong thị trấn. Tàu hỏa hơi nước vào bến, đĩa gạt tàn thuốc trên bàn cũng rung rinh theo. Ông già nhìn đồng hồ, sao mới 11 giờ mà đã có tàu đến rồi. Ông ta cầm đèn dầu đi ra sân ga kiểm tra, một chiếc xe lửa khổng lồ rầm rầm vào bến. Có ai không? Ngay lập tức ông già ban nãy chết tại chỗ, một con quỷ hút máu hình người xuất hiện, thị trấn biến thành địa ngục trần gian, lũ ma cà rồng giết người trắng trợn, tên cầm đầu chính là Blackhead, một linh mục săn ma cà rồng đã từng chết trong khi làm nhiệm vụ, ba linh mục khác xuất hiện ngăn chặn. Một người xông lên, Blackhead chỉ đầy một cái, linh mục chết ngay tại chỗ. Đây chính là bộ xương móng vuốt của chín con chim đại bàng trong truyền thuyết. Hôm sau, Chris, Christes và Hicks đến thị trấn, nơi đây đã không còn một bóng người, ba vị linh mục đã bị đóng đinh treo lên cây thánh giá, thật quá tang, thương. Lại ma cà rồng nào mà có thể mạnh như thế này? tôi chưa từng nhìn thấy chúng, Gần đó không có xào huyệt cũng không có khu cách ly, chỉ có một đường dây dẫn đến thành phố. Xem ra đây là một màn điệu hổ ly sơn để dụ dỗ Pris thành phố đang gặp nguy hiểm. Đây sẽ là một trận chiến lớn. May mà Priestess đã tìm được một thùng thuốc nổ lớn, mấy người chia nhau ra hành động Priest và Hicks đi cứu người, còn Priestess sẽ đuổi theo để phá hủy đường dây. Ba người cưỡi mô tô đã được nạp đầy điện, quả nhiên, mô tô năng lượng mới luôn nhanh hơn xe lửa hơi nước, không lâu sau đắp đuổi kịp xe lửa, Hicks bám được vào đuôi xe lửa, bên trong là những con ma cà rồng đang ngủ trong túi ngủ. Priestess vượt lên trước nhưng từ trong toa, sáu chiếc xe mô tô của địch phi ra đuổi theo Priestess Cuối cùng Priestess cũng nhảy lên tàu, đợi anh ở đó là người đồng đội cũ. Blackhead Chris vô cùng ngạc nhiên, hóa ra năm đó Blackhead bị nữ hoàng ma cà rồng bắt được nhưng con ma cà rồng đó không hề giết anh ta mà cho anh ta uống máu của mình, khiến Blackhead biến thành nửa người nửa ma cà rồng. Black hay hy vọng Chris cũng uống máu của nữ hoàng ma cà rồng để cùng nhau chống lại giáo hội. Lúc này đám người lái xe mô tô cũng đã đuổi kịp Priestess Priestess cầm một con dao dài 40cm chém chết từng tên một sau đó dùng Meteor Hammer móc vào từng chiếc xe một rồi kéo đổ, một tên nữa lại được giải quyết, sau đó Priestess kéo bay chiếc xe cuối cùng, vậy là đã giải quyết xong. Ở bên này, Chris bắt đầu khai chiến với Blackhead nhưng Blackhead vô cùng mạnh, Chris hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, Chris luôn chậm hơn Blackhead một nhịp, cuối cùng Blackhead đánh cho Chris ngã khỏi tàu, Chris len qua những con ma cà rồng đang ngủ say tìm được Lucy, đột nhiên một cái tay thò lên khỏi mặt đất, Chris đâm thủng gầm tàu trèo vào, sau đó một đám ma cà rồng xông vào, Chris xông lên bắn một phát tiếp tục cầm súng bắn thủng khoang tàu đám ma gà rồng thấy ánh sáng nên lùi lại phía sau, hai người tiếp tục xông lên, Lucy đang ở ngay trước mắt họ nhưng Blackhead đã xuất hiện, một phát đánh bay Chris, sau đó Hicks cũng bị đánh bay ra ngoài khoang tàu Chris không còn sức phản kháng, nhanh chóng bị đánh cho nửa sống nửa chết, Lucy thoát khỏi tay người biến dị, sau đó cầm một con dao găm xông lên, Blackhead nói cô bé có vẻ giống như bố mình thời trẻ đấy, hóa ra Chris mới là bố ruột của Lucy, Chris lập tức xông lên nhưng vẫn là bị Blackhead túm lại được, sau đó bị hắn ta đâm một nhát găm vào tường, Chris ngất đi, cuối cùng Chris Tess đã đến, cô buộc đống thuốc nổ vào xe mô tô rồi đâm thẳng vào trong xe lửa Chris trong khoang tàu chịu đau rút con dao ở người mình ra, Black hét lôi Lucy lên trên tàu định cắn một nhát để khiến Lucy biến thành ma cà rồng, nhưng khi hắn vừa mở mồm, Chris phi phi tiêu đến cắm thẳng vào cổ của Black hét Lucy lăn xuống nhưng được Chris kịp thời túm được Black hét đang định tấn công Chris thì lúc này Priestess đã lao đến, Priestess nhảy lên bay khỏi chiếc xe. Chris ôm Lucy nhảy khỏi tàu, một lần giải quyết hết cả đám ma cà rồng và Black Hat. Hai bố con Chris cuối cùng cũng nhận nhau, Hicks và Lucy ôm chầm lấy nhau, nhưng chưa hết Chris đi về thành phố vứt đầu của một con ma cà rồng xuống, vạch trần tên giáo chủ ngày ngày tẩy não những người dân trong thành phố. Thế giới bên ngoài đã thay đổi, những linh mục săn ma cà rồng cũng đã thức tỉnh. Tập tiếp theo của bộ phim khiến người ta vô cùng mong đợi.